chào bà con nha các bạn nha mình à, hôm nay mình làm cái clip này à, là để à, mà, mà giới thiệu là cho các bạn biết đó là bử mình đây là bử da xanh ruột hồng là còn khoảng một tháng 20 ngày nữa bử này mình thu hoạch là một cây hiện giờ là mình cho trái khoảng 80 trái 80 trái còn bữa Tết đó là đây đây bữa bữa này là bữa Tết mà hiện giờ là nó, nó đang lên hộp đây bên đây là ăn hột ăn hột này là cũng nhiều lắm đó mà mình dự định là tết là mình cho một cây trái khoảng 50 ờ, thôi 50 trái thôi à, bữa này là mình xài đi theo kỹ thuật của mình nó xài phân ờ, phân silit là đít không nhăn luôn vỏ mỏng dọn hết đây con hết nó cho trồng cây hết trơn cho bà con ta biết là bữa mình mà trái nó như vậy cái này trên 80 á ra đây ra đây thì mình à, giới thiệu qua là mình xài phân Philips là mình mới vừa giải phân vừa xong phân này là phân à, để à, phun lên à, lên cây cành lá luôn là một bịch nó là 300 g còn à, phân này là phân à, bón gốc một bịch nó như vậy là 5 kg à, cũng là mình xài phân Philips không nha mình mới giải vừa xong đây cái này chưa nắng tối quá tối đó là cây là xanh mướt luôn không có bị vàng lá Đây ngày tới bông Tết này chỗ quá nhiều luôn rồi mình à, là à, bưởi da xanh dù hồng là nó à, năm nay nữa là năm thứ 8 là hiện giờ là còn một tháng 20 ngày nữa là là mình thu hoạch ba cái bưởi này là bưởi này hiện giờ mình cho trái là à, một cây khoảng chừng 80 à, trái đó là mình à, à, tí xíu nữa mình à, giới thiệu về sản phẩm về bên à, cái, cái phân à, phân bón còn cái này là bữa mình lấy bữa tết đây là nó lên hộp hết rồi là một cây mình lấy chắc cái này là bông cũng nhiều đó mà mình cho tết thì mình cho cái bán chừng 50 trái à rồi rồi đây, đây quay quay hả nói ra đây cái thành phần phân mình xài á ờ, là ờ, phân xịt đó là mình mình mới vừa giải phân xong ờ, là phân xịt phân silic cái này là xịt gói nó 300 g còn có phân này là phân dưới này là phân giải giải cho bữa là phân phân này là bón gốc là một bịch gì là nó 5 kg là mình xài à, phân thi lít này là trái bử à, thẳng không nhăn như à, bử à, mà xài phân mà à, phân hóa học mình đây trái nó đây đùm này là quên tiễn rồi nó nó nó ra, ra hai trái chứ còn mà mấy đùm nào tiễn rồi trái là trái đẹp lắm luôn đi qua đi, đi qua clip bên đây là bữa mình là không có ờ, cây nào mà nó bị ờ, vàng lá hết luôn đây qua clip bên đây vườn này là mình trồng một ngàn gốc